Pháp hành của Phật giáo, băng thứ 23, trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Hôm nay á, các con học về cái giới hành, cho nên thầy phải giảng đi từng cái phần để thấy từng cái thứ tự của cái pháp tu để mà sau này chúng ta sắp xếp lại à, cái phương hướng tu tập của chúng ta rất rõ ràng hơn vì cái thời gian mà hướng dẫn thầy tùy theo các cái pháp mà à, mọi người mà đang tu tập rồi tùy theo cái trường hợp cái hoàn cảnh tùy thuận của à, của đại thừa à, không có dám động chạm họ cho nên cũng nương nương tay mà vì vậy mà trải qua 18 năm nay à, coi như gì cái sự mà tùy thuận quá tùy thuận của thầy à, cho nên à, thầy không dám chỉ thẳng rằng phải tu cái nào đúng cái nào sai không dám nói rằng cái đó sai mà cái tu tập như thế này đúng cho nên chỉ tùy thuận họ mà không dám nói họ sai do cái chỗ mà không dám nói họ sai cho nên họ không biết sai vì vậy mà tâm tư tưởng trong đầu họ họ nghĩ cái đó đúng à, vì vậy mà họ cứ à, mặc dù thầy cố lái họ nhưng mà họ vẫn nghĩ rằng trong đầu họ cái đó đúng cho nên đến giờ phút này thì thầy không nói ra thì chắc chắn cũng không còn ai mà nói nữa cho nên thầy tuy rằng thầy biết rằng nói ra thì nó sẽ có sự đụng chạm rất lớn ở với các nhà đại thừa nhưng mà à, nói ra để mà cho cái người sau biết được cái đúng cái sai mà người ta tránh còn không nói ra mà bưng bít mà chịu để cho cái lợi ích cho cá nhân của thầy nghĩa là không người ta không nói thầy như thế này thế khác à, để cho người ta à, ca ngợi thầy là cái người à, không có tùy thuận không chống đáng ai hết thì thầy thấy nếu mà người ta ca ngợi thầy thì chỉ được có cái phần an ổn cho thầy mà thôi còn cái thế hệ cái con người sau này mà theo đạo Phật thì họ chẳng biết đường đâu mà đi cho nên họ vẫn thấy đại thừa vẫn thấy thiền tông là đúng còn bây giờ thầy mạnh dạn thầy đập thẳng người ta nói thầy là con người hay nói xấu hay chấm bán hay này kia đã kích cái này kia họ nói mặt họ thầy hiện giờ cái đúng là thầy nói đúng mà cái sai thầy nói sai ai ở trong cái sai thì phải chịu chung cái số phận của lời nói của thầy mà thôi chứ còn bây giờ mà thầy cứ nhân nhượng nhân nhượng họ thì ngàn năm sau thì nó cũng như vậy thôi cho nên cái pháp Phật càng ngày càng nhung như thì cái pháp Phật bị dìm mất đi và cũng không người nào mà triển khai nổi những cái pháp hành như thế này được tuy rằng tạm kinh có chữ nghĩa hẳn ngồi nhưng mà đọc vô thì người ta thấy dường như là pháp này với pháp kia nó có riêng rẽ nhau nhưng ở đây không phải đâu nó tập trung trên một cái điểm nào đó để mà nó thực hiện được cái sự giải thoát của cái điểm đó vì vậy mà hôm nay chúng ta mới thấy được cái định niệm hơi thở là một cái vấn đề quan trọng mà từ lâu lâu mà các thầy đi về đây được thầy hướng dẫn về định niệm hơi thở nhiều nhất nhưng thầy không dám nói lạc sang qua cái khác bởi vì trong đại thừa nó cũng lấy cái hơi thở mà làm cái tiêu chuẩn để mà tu cho nên thầy lấy cái hơi thở thì nó thấy không có sai khác cho nên nó không có nghịch nhưng mà sự thật ra cái hơi thở không phải là cái giai đoạn đầu của người tu cái người mới tu không có nên tu cái hơi thở mà hãy tu cái định vô lậu xét thấy được cái khổ tập diệt đạo ở trên cái thân này nè để rõ thấu được thì đem những các pháp đó mà để thông suốt được rồi từ đó chúng ta mới tu cái tứ chính cần đặt các mình ở trên thân của chúng ta mà thực hiện tứ chính cần làm cho các pháp ác nó lìa ra làm cho nó ly ra làm cho nó đoạn dứt đi thì cái tu tập như vậy ấy, mới chính là cái thiên định của đạo Phật chứ không phải ngồi lại mà nương vào hơi thở đến hay sổ hay tùy để rồi đi vào thiền định bây giờ tới cái giai đoạn mà chúng ta ly rồi vậy mà Phật còn cẩn thận bảo chúng ta phải ngồi lại thẳng lưng rồi quán từ bỏ để xem nếu mà bây giờ đó đầu mình nó không có vọng tưởng thì mình không cần từ bỏ nữa bởi vì tâm mình nó gom giờ mà đầu mình nó còn khởi niệm vọng tưởng thì mình phải quán từ bỏ quán từ bỏ nếu thế đó thì chúng ta sẽ ức chế ức chế được cái vọng tưởng cho nên ở đây Phật dạy quán từ bỏ tôi sẽ thở vô dĩ ấy tập quán từ bỏ tôi sẽ thở ra dĩ ấy tập đó thì ở đây cái cái người mà tu tập như vậy gọi là tu định niệm hơi thở mà định niệm hơi thở thì các thầy nó nhớ là trên thân quán thân tu về hành tướng nội đó. thì như vậy là nó đâu có lìa ra khỏi cái cái tứ niệm xứ đâu cái định niệm hơi thở thở tức là ngay cái pháp môn đó cái định niệm hơi thở là cái pháp môn để mà thực hiện ở trên cái thân của nó để nó làm một cái đường đi để mà nhập các định định niệm hơi thở vô hơi thở ra này các thầy tỳ kheo tu tập như vậy làm cho sung mãn à, à, có thời có quả lớn và có lợi ích lớn nghĩa là chúng ta chỉ quán như vậy rồi chúng ta tu tập như vậy à, cứ nhắc thường xuyên chúng ta nhắc trong 5 phút 10 phút rồi 30 phút rồi một giờ ngồi thiền kiết già thẳng lưng mà chúng ta nhắc cái câu này quán từ bỏ tôi sẽ thở vô quán từ bỏ tôi sẽ thở ra nếu mà khi mà chúng ta thấy cái tâm của chúng ta đã từ bỏ rồi đã xa lìa đã ly tham sân si rồi đã ly dục ly ác pháp rồi thì chúng ta không cần dùng câu này nữa này các thầy tỷ kheo đức phật nhắc cái thời đức phật tu á tu cái pháp hơi thở nè này các thầy tỷ kheo trước khi ta chưa giác ngộ chưa chứng chánh đẳng giác thì khi còn là bồ tát đó, thì ở đây các thầy thấy thầy trả thầy có trả lời cho các các thầy rồi đó bồ tát là một vị chưa chưa có chứng cho nên đức phật nói khi ta còn bồ tát tức là ta chưa chứng chánh đẳng chứng giác chưa giác ngộ chưa chánh đẳng chứng giác cho nên khi ta còn bồ tát ta trú nhiều giới trú này tức là ta tu nhiều với cái pháp này nghĩa là trong lúc đó là bồ tát đang tu những nhục tùy thuận xả tâm của mình đó thì đức phật lại tu về cái pháp hơi thở này các thầy tỳ theo do ta tu tập nhiều ở đây thì nó trú nhiều với trú pháp này với trú này ở đây thì thầy à, dịch ra ta tu cái pháp này nhiều á nên thân ta và con mắt không có mỏi mệt và tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ rõ ràng là từ bỏ là từ bỏ gì từ bỏ là hoặc cái gì từ bỏ tham sân si cái gì cho nên đưa vào hơi thở nó làm cho chúng ta tỉnh táo làm chúng ta sáng suốt lên cho nên con mắt không có mỏi mệt tâm ta nó không có lì đừ đức phật nói như vậy ta được giải thoát khỏi các loại hoặc và không có chấp thủ do mà tu tập như vậy thì đức phật sẽ thấy giải thoát hoàn toàn do vậy này các thầy tỳ kheo nếu tỳ kheo ước muốn rằng mong rằng thân và mắt khỏi bị mỏi mệt và mong rằng tâm được giải thoát khỏi các loại hoạt không có chấp thủ thời định niệm hơi thở vô hơi thở ra này cần phải khéo tác ý thấy không khéo tác ý là cái gì quán từ bỏ hay là hơi thở vô tôi biết vô hơi thở ra tôi biết ra tức là khéo tác ý đó các thầy thấy chưa cái bài kinh của phật dạy rõ ràng mà đây là cái kinh nghiệm của phật phật nói lúc mà ta còn bồ tát chưa có thành chánh đẳng chánh giác ta tu cái này nhiều cho nên khi mà vào đây ba năm bên nữ các con thấy đa năm các con thầy đã cho các con rèn luyện cái định niệm hơi thở rất là kỹ lưỡng mà cho nên hôm nay mà các con tiến tới tu thì thầy tin rằng cái hơi thở các con sẽ quá thuần thục rồi không có còn có mà cái à, cái khó khăn nữa do vậy bây giờ hiện giờ có đứa 30 phút hoặc một giờ không có niệm vọng tưởng xen vào thì các con biết là nó đã đạt được đến cái cái cái mức của tầm tứ và bây giờ mà chúng ta à, chuyển qua một cái pháp mà vô lậu để mà chúng ta xả cái tâm cho sạch thì chuyển qua cái pháp vô lậu mà xả tâm thì chúng ta tu ngay cái tứ chứng cần mà giữ trong 3 tháng thì thử hỏi các à, các con có đạt được không cho nên bên nữ các con nếu mà thầy đã xác định rất là đúng cái thời điểm của các con sẽ thành tựu được trong 3 tháng là các con ly dục ly pháp và vì vậy mà cái hơi thở này nó sẽ giúp các con ly dục ly pháp rất là cụ thể cho nên khi mà ngăn chặn ác pháp á, thì các con thấy thầy khuyên các con tu chánh niệm tỉnh thức và định niệm hơi thở chứ gì đó. thì cái định niệm hơi thở này thì quán từ bỏ tôi sẽ thở vô quán từ bỏ tôi sẽ thở ra các các con thấy chưa thấy chưa như vậy cho nên các con sẽ xả ly và bỏ các pháp ác được cho nên đi dục ly ác pháp được mà đức phật đã nhắc lại cái thời của mình chưa là thành tựu chưa giác ngộ chưa thành tỉnh giác thì đức phật đã tu tập nó tu tập cái này nó mà phải khéo tác ý đây thầy đọc lại cái câu này để cho các con và các thầy nghe do vậy này các thầy tỳ kheo nếu tỳ kheo ước muốn rằng mong rằng các niệm và các tư duy của ta được đoạn tận thời định niệm hơi thở vô hơi thở ra này phải được khéo thắt ý mong rằng muốn rằng cái cái cái cái, cái đoạn diệt những cái cái sự suy tư ở trong cái đầu của mình và các niệm nó được đoạn diệt thì cái định niệm hơi thở này phải khéo thắt ý khéo thắt ý như thế nào từ bỏ quán từ bỏ tôi thở vô quán từ bỏ tôi thở ra có phải vậy không nó thì sự khéo tác ý ở đây đức phật muốn nhắc là chúng ta phải khéo mày khéo nó để mà nhắc tâm của chúng ta nó thì như vậy là nó cái khéo tác ý như vậy là các các thầy và các con phải nhớ đó là một cái pháp hướng của chúng ta để cho nó khi mà nó đã ngăn chặn đứng được tất cả các cái cái tạp niệm các cái lậu hoặc thì lúc bây giờ nó trở thành một cái đạo lực cho chúng ta đó đây bây giờ tới đấy đức phật dạy kể tới do vậy này các thầy tỳ kheo nếu thầy tỳ kheo muốn ước muốn rằng mong rằng ta sẽ trú trong tưởng nhàm chán đối với các pháp không nhàm chán à, muốn cái rằng muốn mình được nhàm chán cái pháp không nhàm chán nghĩa là bây giờ chúng ta ừ, ăn cái viên siêu nước chúng ta thấy thèm quá cho nên cái pháp đó cái pháp siêu nước đó nó nó nó chưa có phải là cái pháp nhàm chán đối với ta đâu cho nên chúng ta muốn nhàm chán cái pháp đó, đó thì chúng ta phải tu tập định niệm hơi thở thì chúng ta khéo tác ý thì nó sẽ nhàm chán cái pháp đó như bây giờ nói đức phật muốn nói bây giờ à, các con thèm suy nước ha thì các con nên lấy cái hơi thở mà các con tư thì các con sẽ không thèm suy nước nữa ý nói vậy thầy muốn nói thẳng là vậy bây giờ tôi thấy cái chuyện siêu nước tôi thèm quá cởi chút tôi ăn chục viên đó ở à, tôi đang thèm suy nước mà cho nên nó muốn ăn vậy đó mà bây giờ ông phật nói bây giờ phải nhàm chán cái đó đi mà muốn nhàm chán vậy thì cái định niệm hơi thở vô hơi thở ra này cần phải xé tác ý thì nó sẽ sẽ nhàm chán à, cái pháp đó của đức phật dạy rõ cho nên vì vậy mà mình muốn mình nhàm chán nó thì mình phải dùng cái pháp muốn nương theo cái hơi thở mà nhắc thì nó sẽ nhàm chán cái gì Thấy không? Hay quá, quá tuyệt. Cho nên ở đây các con đấy ông bà cũng dạy, nhưng mà cái người mà không biết đó, thì không không hiểu được cái chỗ này. Cho nên vì vậy họ chẳng biết tu cho nên họ cứ ham thích, cho nên nó cái ham thích của họ thích ăn, thích uống, thích siêu nước, thích thích chè. À, cho nên bữa nào là có chơi mà có út mà làm đó, thì thấy các thầy cũng thấy ăn được ngon, thích phải chi mà có nhiều nhiều chút nữa. <laughs> đó, ờ, thế đó thầy nói thật sự ra thì khi mà cái pháp đó là cái pháp nó không nhàm chán mà bây giờ mình phải hướng tâm mình nhắc như thế nào để cho mình nhàm chán thì định niệm hơi thở là một điều cần thiết giúp cho chúng ta sẽ nhàm chán do vậy này các thầy tỳ kheo nếu tỳ kheo ước muốn rằng mong rằng ta sẽ trú những tưởng không nhàm chán đối với các pháp nhàm chán bây giờ đau nhức quá phải không cái pháp mà đau nhức quá thì mình cái pháp đó là cái pháp mình ghét đó gọi là nhàm chán mình sợ nó quá mà nó cứ nó đau nhức mình hoài là do đó đức phật cũng bảo mình muốn cho xa lìa cái nhất này á à, thì nên dùng cái pháp hướng nhàm chán cái này đi thì tức là mình nương hơi thở thì mình sẽ đuổi cái thọ nó đi đi như vậy cho nên ở đây thầy bảo các con dùng cái pháp hướng mà phá cái thọ mình đi mà bây đức phật nó tìm theo vào cái hơi thở muốn phá cái thọ này thì cái hơi thở này cái định niệm hơi thở vô hơi thở ra này cần phải phép tác ý nó dưới cái pháp hướng này thì rõ ràng là đức phật muốn bảo chúng ta phải ở trong cái trạng thái yên tĩnh cái gì yên lặng cái gì à, cho nên mới phá ra được cái cái cái, cái thọ chúng ta chứ gì đó thì cái lời nói của phật nó rõ ràng và cụ thể đến cái mức độ thầy nói đến cái hơi thở như vậy thì các con thấy biết rằng các pháp như vậy nó rõ ràng đây là cái cuốn kinh tiếng ấn độ đã dạy như vậy rõ ràng chứ không phải là thầy mà thầy đã từng dạy đó thì ở đây thì đức phật à, dạy chúng ta nếu mà gặp cái thọ tức là cái pháp nó làm cho chúng ta chán sợ thì chúng ta nên dừng nên dừng cái cái cái pháp hơi thở mà tu tập thì nó sẽ hết đây một cái bài kế nữa do vậy này các thầy tỳ kheo nếu tỳ kheo ước muốn rằng tôi sẽ tiến ý tưởng nhàm chán đối với pháp không nhàm chán và nhàm chán thời định niệm hơi thở khéo các ý nó ở đây đức phật nói rằng à, nó có những pháp mà mình không nhàm chán tức là bây giờ mình thích ăn thích ngủ là cái pháp không nhàm chán và cái pháp nhàm chán pháp nhàm chán là cái pháp nào đau nhức rồi họ chửi mắng mình hoặc họ nói nặng nhẹ mình thì cái pháp đó mình sợ quá tức là mình nhàm chán cái pháp pháp đó quá rồi ở đây cái phần dùng cái chữ nhàm chán là cái tâm của mình thì cái thọ khổ thì mình nhàm chán mình ghét lắm mà cái thọ lạc thì mình thích cho nên cái thọ lạc tức là cái pháp không nhàm chán mà cái thọ khổ thì nhàm chán cho nên ở đây đức phật muốn à, mình phá được cái pháp mà không nhàm chán và cái pháp nhàm chán này muốn phá được thì cái định niệm hơi thở khởi tác ý à, nghĩa là mình bị cái pháp nào đó thì mình dùng cái hơi thở mình phá nó nó sẽ thật cố gắng phá nó sẽ hết do vậy này các thầy tỳ kheo nếu tỳ kheo ước muốn rằng tôi sẽ trú với tưởng không nhàm chán để với pháp nhàm chán và không nhàm chán thời định niệm hơi thở khé tác ý nghĩa là cái pháp cái pháp nhàm chán và không nhàm chán à, mình dùng cái cái tưởng tức là mình dùng cái pháp hướng rồi mình tưởng ra để rồi mình đưa vào cái hơi thở mà mình xả cái tâm của mình do vậy này các thầy tỳ kheo nếu tỳ kheo ước muốn rằng mong rằng sau khi từ bỏ cả hai à, không nhàm chán và nhàm chán tôi sẽ tưới xả niệm tỉnh giác thầy định niệm hơi thở sẽ tắt ý đó bây giờ đó mình mới xả được cái pháp nhàm chán rồi từng hồi mới đầu thì mình mới có đặt cái chỗ mà, mà quán từ bỏ để mình xem xét có có vọng tưởng không bây giờ nó hết vọng tưởng rồi thì bắt đầu mình biết rằng cái tưởng của mình nó còn chưa có nhàm chán đâu cái ý thức của mình thì mình bị cái định vô lậu thì mình có thể tạo cho nó ly nó rồi đó nhưng mà cái tưởng nó chưa có đâu nó chưa có ly đâu bởi vì bây giờ đó mình đã thực hiện cái cái cái pháp mà ý thức của mình là giới lực khép tuy rằng mình ăn ngày một bữa nhưng mà bây giờ thấy cái gì đó mình cũng còn muốn ăn cái chưa phải hết cho nên cái tưởng mà muốn ăn đó chưa nhàm chán đâu cho nên ở đây đức phật muốn dạy chúng ta từ cái ý thức xa lìa cho đến cái tưởng phải là đoạn dứt nó thì cái định niệm hơi thở là cái chỗ mà chúng ta dứt được những cái tưởng này đó bởi vì cái tưởng chúng ta còn tưởng ăn đây nè chứ chưa phải đâu cho nên khi đó bây giờ chúng ta lìa được cái pháp nhàm chán và nhàm chán rồi thì chúng ta sẽ trú ở trong cái chánh niệm trú xả ở trong cái chánh niệm tỉnh giác bây giờ nó mới thật sự là chúng ta đã có sự tỉnh chánh niệm tỉnh giác và chánh niệm tỉnh giác đó thì phải nương cái định niệm hơi thở mà chúng ta mới có được cái sự mà không nhàm chán và các pháp không nhàm chán và nhàm chán này chúng ta mới ly nó ra được của tưởng đó nó cái này ở đây Phật dạy cái bài pháp rất là kỹ từ cái ý thức xa lìa rồi bây giờ tới cái tưởng thức xa lìa xa lìa các pháp của tưởng thức rồi bắt đầu bây giờ mới là chúng ta mới tiến tới một cái giai đoạn của khi mà nó đã tỉnh giác chánh niệm mà nó xa lìa như vậy hết rồi từ cái xa lìa của cái cái cái, cái ý thức tưởng ý thức có ý thức của chúng ta cho đến cái tưởng thức của chúng ta đều là chúng ta xa lìa những cái tưởng mà cái tưởng đó là đối với các pháp chứ không phải là tưởng pháp đâu nghĩa là bây giờ chúng ta thấy cái đồng hồ này mà chúng ta ham thích chúng ta về nhà chúng ta tưởng cái đồng hồ bây giờ phải chi mình có cái đó tức là mình nghĩ đến nó đó đó là cái tưởng của mình đó, đó. còn bây giờ thầy thấy cái đồng hồ này thầy ham muốn tức là ý thức của thầy đó nó ham muốn đó còn bây giờ nó không có mà thầy về cái thấp của thầy rồi thầy ngồi thầy mới tương tư với cái đồng hồ thầy mới thấy cái đồng hồ thầy ham thích nó thầy chi có nó thì nằm ngủ cũng rề rẫm nó đó thì cái đó là tại vì cái tâm ham thích của nó cho nên vì vậy mình phá phá cái tưởng này đừng có để cái, cái tâm đó đó đó làm những cái mà cái định niệm hơi thở nó sẽ giúp chúng ta xả được cái tưởng cái tưởng đó nó nhàm chán các cái pháp mà nó không làm cho chúng ta ham thích nữa do như vậy đó thì lúc bây giờ chúng ta mới có đạt được cái chánh niệm tỉnh thức các con thấy chưa trước chưa bây giờ chúng ta tu vậy chứ chúng ta chưa đạt mà bây giờ đạt được cái tín niệm tỉnh thức này thì các con nghĩ như thế nào nghĩa là hàng ngày nó ở trong một cái hơi thở chúng ta hoặc là nó ở trong cái thân của chúng ta nó quay vô nó không phóng đi ra đâu cho nên đức phật bây giờ mới nói như thế này do vậy này các thầy thì kheo nếu các thầy ước muốn rằng mong rằng ly dục ly bất thiện pháp tức là ác pháp đó sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ thời định niệm hơi thở phải che tắt ý à, bây giờ các các thầy đã tu tập tứ tinh cần ly ác pháp này kia nọ xong rồi nhưng mà chưa chắc đã là mình đã nhập số thiền cho nên từng đó mình phải xả cái tưởng này đi để cho nó cũng có tưởng bởi vì mình à, mình nói chứ mình thật sự ra bây giờ đó về cái ý thức của mình đó, thì mình thèm xíu nước đi không mà mà trong lúc đó đó không có ăn thì mình dùng cái tưởng mình thèm bởi do cái tưởng nó làm cho mình thèm hơn là cái ý thức mình thèm đâu à, do như vậy nó sau khi mình xả hết các tưởng này rồi hồi đó ly dục ly ác pháp của ý thức còn bây giờ nó ly dục ly ác pháp của tưởng thức do đó bây giờ đó mới có cái sự chánh niệm tỉnh thức của cái tưởng thức và của cái cái, cái ý thức của chúng ta hai cái này nó mới thành ra một cái chánh niệm tỉnh thức của cái giai đoạn bước vào cái giai đoạn định à các thầy đã thấy được cái chỗ này do vậy bây giờ chúng ta mới ước muốn rằng à bây giờ ước muốn mong rằng tôi đã hết đã nhàm chán các pháp tưởng rồi đã nhàm chán cái cái cái năm à, sáu cái pháp của trần rồi à, do cái ý thức của tôi tôi đã lìa nó xa xa ngũ trần rồi tôi đã lìa các cái pháp tưởng của tôi rồi mà bây giờ thì tôi nghĩ rằng tôi phải tôi mong rằng tôi sẽ ly dục ly ác pháp toàn bộ tôi sẽ chứng đạt cái thiền thứ nhất à, do à, ly à, do trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tướng thời định niệm hơi thở cần phải cái tác ý thì ở đây đức phật nói bây giờ mình muốn chắc ăn như vậy đó thì bây giờ mình nương vào cái hơi thở mình mới nói là à, mình mới hướng tâm đó mình nói là à, bây giờ đó cái tâm phải ly dục ly ác pháp hoàn toàn phải chứng đạt và an trú vào thì thứ nhất à, mình hướng tâm bởi vì bây giờ nó chỉ còn cái định niệm hơi thở này mà mình nương vào cái hơi thở mình nhắc cái tâm của mình như vậy thì bắt đầu đó, cái trạng thái của sư thiền bắt đầu nó hiện ra liền tức khắc thì nó hiện ra liền tức khắc đó, thì như thầy đã nói nó có năm cái cái, cái, cái có năm cái pháp lìa mà có năm có năm cái cái công đức của nó tức là năm cái kết quả của nó à, năm cái pháp lìa nó tham sân si à, mạng nghi thì nó lìa năm cái pháp này ra nó không còn có nữa cho nên nó mới đạt được cái chỗ ly dục liên pháp mà tham sân si này á nó khi chúng ta lìa ý thức lìa cái tham sân si nhưng mà cái tưởng thức chúng ta chưa lìa cho nên giấc mộng của chúng ta còn cũng như bây giờ mình ăn chay à, mới ăn trong vòng một tháng nửa tháng hay một năm mà mình nằm trên đau mình vẫn thấy mình còn ăn thịt thì tức là cái tưởng thức nó chưa có ăn chay nó còn ăn cho nên sau một thời gian nữa thì chúng ta mới ly được cái tưởng thức đó cho nên tới cái chỗ tới cái cái, cái, cái nằm trên đau á, mà chúng ta thấy ờ, người ta dọn thịt rồi lên chúng ta không có ăn còn còn mới tư á, mà chúng ta ăn chay thì khi mà nằm mộng á, là chúng ta thấy chúng ta ăn ăn thịt cá không có từ cái chỗ nào chừng mà giật mình thấy sao mình ăn chay mình tu mình ăn chay mà sao mình nằm ngủ mình còn ăn mặn thì rõ ràng là cái tưởng nó chưa có đi đây là rõ ràng là hai cái phần rất rõ và bây giờ cái sự ước muốn cái sự mong muốn của mình để nhập cái sơ thiền á thì bắt đầu là mình chỉ hướng tâm cái bởi vì mình muốn thì mình phải nói ra chứ cái ý của mình nó, nó khởi cái, cái, cái tâm nó muốn vậy đó mà cho nên phật nói do vậy này các thầy tỳ không nếu thầy tỳ kheo ước muốn rằng mong rằng ly dục ly bất thiện pháp tôi sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ thời định niệm hơi thở cần phải chế tác ý Thấy không lúc nào Đức Phật cũng kìm theo cái định niệm hơi thở Để cho mình vươn cái hơi thở đó Rồi mình nhắc nó Chứ mình, nếu không có hơi thở mình nhắc cái gì đây Làm sao cái đường đi chỗ nào đâu Cho nên Thầy thường nói cái định niệm hơi thở là cái đường đi để chúng ta nhập các định đó. Thì như vậy là bây giờ chúng ta mới thật sự là lý dục lý áp pháp của sơ thiền Chứ không phải là lý dục lý áp pháp của của cái ờ, cái tứ chứng cần Tứ chứng cần thì nó mới lý ý thức rồi à. Cho nên ngăn chặn không cho nó sanh ở ý thức của chúng ta chứ giữ cái trạng thái mà nó thiện pháp của nó à, nhưng mà cái thiện pháp đó là ly dục ly pháp của ý thức chứ còn tưởng thức chúng ta còn ở đây cái từng cái pháp của Phật dạy chúng ta từng chút từng chút ở trong cái tâm của chúng ta tu tập để mà nó giải trừ ra tất cả những cái cái nỗi khổ của thân tâm chúng ta đã mang từng nhiều đời à, <clears throat> do vậy này các thầy tỳ kheo nếu nếu tỳ kheo ước muốn rằng mong rằng làm cho tịnh chỉ tầm tứ Tôi sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ hai Một trạng thái hỷ lạc do định sanh Không tầm không tứ Nội tỉnh nhất tâm Thời định niệm hơi thở sơ tác ý Nó bây giờ các con thấy rõ ràng Khi mà cái hơi thở nó còn là còn nhất tâm rồi Nó còn một cái đối tượng rồi Thì thử hỏi à, thử hỏi chúng ta Nếu mà chúng ta ở trong cái nhị thiền Thì cái hơi thở nó đâu còn Ở, ở trong cái sơ thiền thì cái hơi thở nó hoàn toàn một cái trạng thái ly hỷ à, cái hỷ lạc của cái sơ thiền do ly dục ly bất thiện pháp đó thì cái trạng thái đó, nó nó nó làm cho chúng ta đâu có còn nương ở trong cái hơi thở do nên vì vậy mà chúng ta phải ra cái hơi thở như hồi nãy thầy giảng đó, phải ra hơi thở để rồi nương vào cái hơi thở đó mà chúng ta mới dùng cái pháp hướng bởi vì cái tâm chúng ta mong muốn nó phải tịnh chỉ tâm tứ mà cái pháp hướng nó thể hiện ở chỗ tịnh chỉ tâm tứ đó cho nên chúng ta nhắc tâm tứ phải tịnh chỉ và cái tâm phải nhập vào chứng dạ chứng đạt vào cái thiền thứ hai à, đó chúng ta nhắc nó vậy thì chúng ta bắt đầu chúng ta nương cái hơi thở hơi thở nhưng nó chưa vô thì chúng ta lại nhắc lần nữa rồi nó chưa vô chúng ta lại nhắc lần nữa một lát đây nó vô nó vô ngay cái trạng thái diệt tầm tứ rồi thì nó có cái hỷ lạc nó sinh ra nó làm chúng ta rất là an ổn do đó chúng ta thấy rõ ràng là bây giờ nó không còn có cái niệm gì mà xen vô chỗ này được nội tỉnh ở trong này nó rất là sáng suốt tỉnh táo nó không có một cái gì hết hoàn toàn chúng ta thấy là nội tâm chúng ta rất tỉnh nó tỉnh rất tỉnh cái mức tỉnh rất cao đó cho nên cái định niệm hơi thở thì chúng ta cũng rất cần thiết để mà chúng ta thực hiện à bây giờ chúng ta kế tiếp nữa để chúng ta thấy học được cái cái cái, cái hơi thở nó là quan trọng tất cả mọi cái ý muốn của chúng ta để xả từng cái tâm của chúng ta từng một chứ không phải là nhào vô là cái chúng ta hít thở hít thở chúng ta ức chế tâm chúng ta đâu cái này là hoàn toàn là chúng ta theo cái pháp hướng mà chúng ta à, chủ động điều khiển bằng cái pháp hướng chúng ta để mà vào các định do vậy này các thầy thì theo nếu tỳ kheo ước muốn rằng mong rằng ly hỷ trú xả chánh niệm tỉnh giác thân cảm thọ là ờ, ừ, cảm sự thọ lạc mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú tư chứng à, đạt và an trú thiền thứ ba thì định niệm hơi thở sẽ tác ý à, Đức Phật cũng nhắc chúng ta cũng phải do cái đường dây hơi thở mà chúng ta mới ly hỷ trú xả trú vào trú xả là trú cái chỗ nào trú vào cái hơi thở để mà dùng cái pháp hướng cái pháp hướng và hơi thở đó là cái nơi mà chúng ta tu cứu để mà chúng ta lại cái 18 cái lại hỷ tưởng hỷ tưởng của chúng ta mà mình mong rằng mình sẽ ly tất cả những cái loại hỷ này tức là cái niềm vui của cái tưởng này chúng ta sẽ ly ra sạch mà ly ra sạch rồi thì chúng ta nói khi mà nó lìa ra sạch rồi thì chúng ta sẽ nhập vào tứ thiền chứng đạt cái thiền thứ ba thì cái định niệm hơi thở là một cái đường dây chúng ta phải đưa vào nó rồi tác ý tác ý cho đến khi mà nó nó nó nó ly hết những cái tạng thái hỷ đó là cái bài mà nhập vào cái tam thiền thì đức phật đã chỉ cho chúng ta cũng do cái định niệm hơi thở mà chúng ta tu tập do vậy này các thầy tỳ kheo nếu tỳ kheo ước muốn rằng mong rằng đoạn lạc đoạn khổ chấm dứt hỷ ưu đã tạm thọ trước tôi chứng đạt và an trú thiền thứ tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh thời định niệm hơi thở khéo tác ý nhập tới cái tứ thiền đức phật cũng bảo chúng ta phải nương hơi thở mà tác ý hướng nó mong rằng tôi sẽ đoạn những cái lạc cái khổ cái thọ khổ cái lạc tức là xả lạc xả khổ đó tôi xả những tất cả những cái hỷ ô mà đã có cảm thọ từ trước đến giờ đều là tôi quét sạch ra hết tức là cái câu pháp hứa mình nhắc như vậy là cái ước muốn mình làm cho sạch hết hoàn toàn rớt ráo ở đây à, do như vậy là cái rồi cái thọ lạc thọ khổ này nó dừng thì tức là cái hơi thở nó phải tịnh chỉ vì nó tịnh chỉ nó mới dừng được mà nó không tịnh chỉ thì nó không dừng được cho nên do đó mà thầy dạy ngay bây giờ muốn mà tịnh chỉ cái thọ lạc thọ khổ này à, mà xả đi cho được xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh này cho được á, thì chỉ còn có nước tịnh chỉ cho nên thầy dùng cái pháp hướng rất ngắn và gọn à, hơi thở phải tịnh chỉ các hành trong thân vân ngưng thì do đó nó sẽ ngưng hoàn toàn thì cái thọ lạc thọ khổ này không còn có nữa bởi vì nó ngưng rồi thì đâu còn mà lạc nó còn khổ nữa cho nên ngay đó là thầy đã nhập tứ thiền còn bây giờ theo cái câu ở trong này mà mong rằng đoạn cái lạ đoạn cổ đoạn là dứt đó không còn nữa mà mình biết rằng cái gốc của nó là à, à khi à, có những cái bài kinh khác thì Phật nói rằng nhập tứ thiền là phải tịnh chỉ hơi thở hơi thở phải ngưng nghỉ thì do đó là mình biết là cái mục đích là ngưng nghỉ là tác hành không hoạt động thì cái thọ lạc thọ khổ không còn có nữa mới không hiểu như vậy còn mình đọc như thế này rồi mình không hiểu nó như vậy do đó mình không biết là hơi thở có ngưng thế này cho nên các nhà học giả đọc cái này không biết là cái tứ thiền có ngưng hơi thở không cho nên không ai dám nói là tứ thiền ngưng hơi thở hơi thở mà thầy dám nói tứ thiền ngưng hơi thở vì có một những cái bài kinh nói à, có ba hành thân hành khẩu hành và ý hành mà cái cái thân hành mà ngưng thì chúng ta nhập tứ thiền thì cái bài kinh đó xác định rất rõ cho nên ở đây chúng ta biết là khi nào mà cái lạ cái khổ cái cái cái, cái trạng thái đối tượng thanh tịnh mà không còn có nữa thì tức là chỉ có cái hành các hành ở trong thân chúng ta phải ngưng mà cái ngưng đầu tiên cái hành ngưng đầu tiên tức là phải cái hơi thở rồi do đức phật cũng xác định là thân hành mà thân hành của chúng ta là cái hơi thở mà hơi thở ngưng thì chúng ta mới nhập tứ thiền cho nên ở đây chúng ta thấy cái định niệm hơi thở nó là con đường đi để mà chúng ta vào ở trong cái cái định đó đó thì ở đây thì hôm nay chúng ta sẽ học tới à, học tới cái tứ thiền mà do đường dây của hơi thở để mà chúng ta tiến tới à, tiến tới cái sự mà tu tu tập của chúng ta thì chúng ta thấy rõ ràng tới đây chúng ta làm chủ được cái thân rồi bởi vì các hành ở trong thân nó đều ngưng nó đều ngưng hoàn toàn cho nên chúng ta hoàn toàn làm chủ từ đây về sau thì chúng ta khi mà nó ngưng như vậy thì trên thân quán thân chúng ta sẽ tu như thế nào và đồng thời nếu mà chúng ta muốn nhập các loại tưởng nó cũng rất không có khó chúng ta cũng nương vào cái định niệm hơi thở mà chúng ta à, chúng, chúng ta dùng cái pháp hướng thì chúng ta cũng sẽ nhập vào các loại tưởng như không vô biên xứ à, thức vô biên xứ rồi, rồi, à, rồi vô sở xứ phi tưởng phi tưởng xứ diệt thọ tân định đều là chúng ta cũng đều nương vào cái hơi thở mà để mà chúng ta hướng y như những cái thiền định trước kia vậy thì cái định niệm hơi thở là cái vấn đề quan trọng cho chúng ta tu các tịnh cho nên thầy nói nó là một cái trợ pháp như một cái cái trợ động từ thì đó là các thầy có thấy có rõ không thầy có nói sai đâu ở trong kinh này dạy như thế nào là thầy đã dạy như thế này không có dạy sai cái gì của Phật hết và có thể ngày mai thầy à, sẽ à, ngày mốt à, à, thầy sẽ tiếp tục thì lại dạy cho hết cái cái bài hơi thở để cho các thầy biết rằng chúng ta sẽ dùng cái hơi thở à, mà tu tập những cái pháp nào pháp nào và khi dùng cái hơi thở cho đến cuối cùng chúng ta dùng cái hơi thở để mà chúng ta tu tướng ý túc cho đến à, à, trừ ra à, tứ như ý với tam minh á, thì hai cái phần đó thì chúng ta không dùng hơi thở nữa nghĩa là chúng ta phải định trên thân tâm định trên tâm rồi thì chúng ta phải ở trong cái trạng thái của tứ thiền thì cái thức của chúng ta còn từ đó thì chúng ta không có dùng hơi thở mà chúng ta chỉ dùng phong hướng để mà à, tu tập cái cái tứ như ý túc và cái tâm minh cái này nó khác rồi còn còn những cái định khác thì chúng ta đều đưa vào cái à, cái hơi thở mà tu tập như không vô biên xứ thức vô biên xứ cho nên đến việc họ tưởng định thì chúng ta đều là phải tu cái cái định niệm hơi thở à, cho đến khi mà cuối cùng á, thì à, à, khi mà nhập được tứ thiền rồi thì chúng ta mới không có dùng cái cái cái hơi thở nữa bởi vì hơi thở nó tình chỉ rồi còn hơi thở nó còn thì chúng ta sử dụng nó mà hơi thở hết thì chúng ta không sử dụng nữa à, do à, từ cái nhập mà cái mà bốn cái định hữu sắc và bốn cái định vô sắc cho đến cái việc họ tưởng định đều là nằm ở trong hơi thở còn đến cái tướng như ý túc và tam minh thì không dùng hơi thở nữa cái đó hết rồi cái đó thì nó ở trong cái trạng thái của tứ thiền từ đó nhờ cái trạng thái thân định trên tâm tâm định trên thân chúng ta mới tu tứ nhi tốt thì cái phần đó thầy sẽ dạy sau nhưng mà à, ngày mốt thầy sẽ tiếp tục thầy dạy cái phần mà các cái định tưởng cũng nương vào cái hơi thở để mà tu tập các định tưởng để dạy cho hết à, cái về cái hơi thở nó sẽ giúp chúng ta tu về các loại định tưởng được cho nên các thầy thấy khi một người mà nương vào cái hơi thở mà ức chế tâm thì nó cũng rơi vào các loại định tưởng như thầy à, như hôm qua ở tuần học rồi đấy thì cái chỗ mà cái ý thức thanh tịnh đó, nó sẽ đi về đâu đó thì trong cái bài kinh mà cũng ở trong trung độ này thì đức phật cũng trả lời rất là hẳn hoài khi mà cái ý thức thanh tịnh mà nó không liên hệ với ngũ dục à, nó không liên hệ với cái cái cái ngũ căn đó, mắt tai mũi miệng thân ý của mình nữa đó tức là nó không tác ý ra phân biệt nữa thì nó sẽ đưa vào à, hư không vô vi xứ tức là không vô vi xứ rồi đến à, vô sở xứ à, rồi đức thức vô thức vô vi xứ rồi đến vô sở xứ cho nên nó rơi vào những cái định nó liền đó, thì bây giờ chúng ta không có cần mà ở chỗ mà cái ý thức thanh tịnh đó mà đi vào như vậy mà chúng ta chỉ cần hương hơi thở mà chúng ta sẽ hướng ta thì ngay bây giờ không cần phải chúng ta nhập tứ thiền mà chúng ta rồi chúng ta mới nhập cái cái định mà à, không vô đi xứ bây giờ cái người nào mà thầy dạy mình nương vào cái hơi thở mà chúng ta sẽ tu cái định mà à, à, à, không vô vi xứ thì chúng ta cũng tu dễ dàng không có khó khăn bị dùng tưởng rất dễ mà dùng ý thức để mà ly dục cái á pháp thì rất khó cho nên bốn cái lại mà định tưởng này khi à, ở đại thừa nó sắp đây là cái bực à, cái thiền cái định vô sắc nó cao lắm hơn là cái định hữu sắc nhưng mà không ngờ cái định hữu sắc rất là di diệu mà cái định vô sắc chỉ là tầm thường mà thôi không có ra gì hết nó không có cứu cánh gì được hết à, thì đến đây thì thầy xin chấm dứt à, ngày à, mốt thầy sẽ tiếp tục thầy dạy thầy dạy cứ ngày nghỉ thầy dạy ngày để cho nó dứt hết những cái pháp hành cái giới hành cho nó xong mà dạy xong rồi thì nghỉ nghĩa là tốt chừng nào thì nghỉ tốt chừng nào như đấy thầy mong thầy dạy cho nó mau hết cho nên hầu hết là thầy cũng giảng không có kỹ nhưng mà điều kiện đại khái là quý thầy đã hiểu hết rồi sau này thầy có viết sách thì các thầy chắc à, đọc thấy nó dễ hiểu hơn nữa à, nhưng mà cái nhiệm vụ đó thì lần lượt sau sẽ làm chứ còn bây giờ thì làm chưa kịp thôi bây giờ quý thầy chuẩn bị hôm nay à, thầy à, bắt đầu dạy về tứ thánh định nhưng à, trước khi à, nói về tứ thánh định á, thì thầy nhắc lại về cái à, tứ niệm xứ à, vì à, thầy nghĩ rằng cái giờ học chúng ta trước để chúng ta dễ tiếp thu cái bài học sau đó thầy sẽ trả lời những cái câu hỏi mà của các con hỏi à, và đồng thời thì à, khi à, cái bài học à, xong thì chúng ta nghỉ ta hơi trong khoảng chừng 5 phút hay 10 phút 10 phút đi rồi kế đó chúng ta sẽ vào trả lời những cái câu vấn đạo thì bây giờ thầy ờ, xin nói rằng bây giờ về cái vấn đề mà tu tập à, về tứ niệm xứ thì nó sẽ có những cái kết quả của nó nếu mà ở trên tứ niệm xứ thì chúng ta coi như tứ niệm xứ thì nó phân chia rất nhiều cái bài pháp đầu tiên và những cái bài pháp cuối cùng của nó đều nó nằm ở trên bốn tứ niệm xứ này mà thực hiện à, cho nên từ thiền định cũng từ ở trên đó mà từ ly dục ly ác pháp tấm đúng giới hạn thì cũng từ ở trên tứ niệm xứ à, do vì vậy mà cái pháp tứ niệm xứ nó rất là quan trọng thì, thì bây giờ thầy đã giảng cái tứ niệm xứ rồi à, do cái chỗ nào mà không hiểu thì à, các con cũng như quý thầy cứ hỏi để rồi sau này thì không có cái dịp mà hỏi thầy à, do hỏi cho kỹ trên tứ niệm xứ này để mà chúng ta đặt những cái pháp môn mà Phật đã dạy 37 phần trợ đạo nhưng mà chúng ta tập trên đó mà chúng ta tu tập cho nó đúng ừ, đúng cái thời điểm đúng cái người mới vào tu cái già cái người tu lâu à, cũng như à, các thầy thấy như cái hơi thở mà năm rồi thầy dạy hơi thở thì 10 hơi thở rồi đứng dậy đi kinh hành năm nay thầy dạy à, à hơi thở thì 30 phút hoặc một giờ thì do cái chỗ đó người ta tưởng đây là dạy có hai cái hơi thở nhưng sự thật là có một cái hơi thở mà thôi bởi vì à, từ một năm nay mà chúng ta tu à, về cái hơi thở mà mười hơi thở mà cho đứng dậy đi kinh hành cho đến bữa nay à, thì nó là một năm rồi và một năm như vậy thì từ đây từ bây giờ thì chúng ta phải tăng dần từ đó chúng ta tăng dần lên tới 30 phút rồi thì bắt đầu bây giờ thầy dạy 30 phút cho đến một giờ chứ sao lại là thầy dạy 10 hơi thở nữa à, đó thầy thấy chứ không phải là cái thiền định niệm hơi thở nó có cái thứ loại mà 10 hơi thở à, đi kinh hành và bây giờ là 30 phút mới đứng dậy tả thiền à, đi kinh hành hoặc là một giờ đứng dậy đi kinh hành cả thiền là một cái thiền định nữa không phải đâu nó chỉ là một mà thôi à, sau đó thì trong cái bài mà à, dẫn đạo thì thầy sẽ trả lời kỹ hơn bây giờ chúng ta sẽ nghe cái kết quả của trên tứ niệm xứ ừ, nó như thế nào để biết rằng à, khi mà chúng ta tu tập nó sẽ đem lại những cái kết quả của trên tứ niệm xứ đó vậy thì à, à đầu tiên à, cái mà à, Đức Phật muốn nói cái tứ niệm xứ mà có kết quả như vậy đó thì đây là một cái bài kinh mà ông tôn giả Ana Luật à, đã nói lên cái cái, cái cái cái điều này đã hỏi lên cái điều này khi mà lúc bây giờ tôn giả đó à, mới nghĩ rằng á, do tu tập do làm cái sung mãn những pháp gì à, tôn giả A na lược đạt được cái sự thắng trí thì có cái người hỏi ông làm cái gì mà ông đạt được cái thắng trí đó thưa chi hiền do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ nghĩa là mình cái cái sự tu tập là thầy đã giảng rồi đó là do mình nỗ lực mình tu tập mình làm cho sung mãn được cái bốn niệm xứ đó thì như tôi đã chứng được cái thắng trí thì cũng đều nhờ cái chỗ cái chỗ mà làm cho sung mãn tức là tu tập cho thuần thục bốn cái niệm xứ đó để mà ly dục ly ác pháp để mà lìa ra tất cả những cái pháp ác đó là những cái giai đoạn đầu thì cái đó thì tôi ừ, thực hiện tiếp tục những cái thiền định như tứ thiền thì cũng nằm trên đó vì vậy mà tôi đã có được đại thắng trí ở đây này chư hiền tôi trú quán trên thân quán thọ trên thọ à, quán pháp trên pháp nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm với phục tham ưu ở đời do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ này như vậy mà nên tôi được nhớ đến ngàn kiếp nghĩa là ông nói rằng ông tu tập từ bắt đầu đó là quán thân trên thân quán thọ trên thọ cho nên quán pháp trên pháp rồi tới tu tập uh, uh, tứ nghĩ túc tam minh vì vậy mà tôi nhớ được đến ngàn kiếp ông nói ông nhớ được đến ngàn kiếp à, như ý lực chữ ý đây có nghĩa là cái ý thức của chúng ta khi mà chúng ta tự ta ý chữ ý ở đây là cái lực của nó cái lực của ý thức của chúng ta mà tu tập mà rèn luyện được cái ý thức đó chẳng hạn bây giờ mình ta ý ra à, cái hơi thở này phải tịnh chỉ phải ngưng do cái ý thức của mình nhưng mà cái đó là như ý lực cái ý của mình muốn như vậy làm như vậy mà cái lực của ý đó nó đã tạo được thì do cái sự tu tập mà do sự tu tập đó cho nên nó phải nằm ở trên bốn niệm xứ mà tu tập để cho thực hiện được cái như ý lực đó cho nên từ cái như ý lực đó nó mới đánh thức được cái tâm thức của chúng ta từ đó cái tâm thức của chúng ta nó mới có cái cái, cái lực mà nó tiền định nó làm cho chúng ta có những cái đặc biệt hơn là những người khác thưa chư hiền do tu tập làm cái sung mãn bốn niệm xứ à, tôi thực hiện nhiều loại thần thông à, nghĩa là do cái cái cái cái ý lực mà tôi tập luyện tức là bây giờ mình lấy cái ý thức của mình đó mình tập luyện do đó nó trở thành một cái lực vì vậy mà tôi đã có nhiều loại thần thông à, ông na Luật ông đã nói ông ông a na Luật ông đã nói như vậy à, có nhiều loại thần thông như thế nào một thân hiện ra nhiều thân nhiều thân hiện ra một thân và có thể từ thân bay đến từ phạm thiên nghĩa là còn rất nhiều những điều kiện mà đây là tóm tắt lại để cho chúng ta biết rằng cái ý lực của chúng ta nó mạnh như vậy đó à, kế nữa là cái ý lực thưa chư thưa chư hiền do tu tập làm cái xuân mãn bốn niệm xứ này tôi chứng được thiên nhãn thông à, thiên nhĩ thông à, thanh tịnh siêu nhiên có thể nghe và thấy à, à có nghe có thể nghe các tiếng và thấy rất xa à, chư thiên và loài người à, hoặc xa hoặc gần nghĩa là chỗ nào cũng thấy được hết cũng nghe được hết đó là cái chỗ mà như ý lực của ông ta dùng nghĩa là à, nói cái kết quả đó để cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ sử dụng cái tu hành nó ở chỗ nào nó ở cái gì chúng ta biết chúng ta phải rèn luyện cái gì cho nên vì vậy mà thầy luôn luôn thầy bảo các con phải rời khỏi cái định để rồi ở trên cái hơi thở đó mà dùng cái phát ý ra như lý mà phát ý ra mà nó trở thành cái lực như vậy do cái tu tập mà được như ý lực đó thì vậy cho nên cái nhĩ thông cái nhãn thông của mình á, nó siêu nó thanh tịnh nó siêu nhân nó có thể nghe xa ngàn dặm nó có thể thấy xa ngàn dặm đó là cái đặc biệt của đạo Phật mình như vậy với tâm của mình thưa chư hiền do tu tập do làm cho sung mãn bốn niệm xứ à, với tâm của to của của mình biết được tâm của nhiều loại hữu tình khác nhiều loại người khác với tâm có tham tôi rõ biết tâm có tham với tâm không tham tôi biết rõ biết tâm không tham với tâm giải thoát tôi rõ biết với tâm giải thoát nghĩa là bây giờ cái người đó họ cái người mà tu mà có được ý lực đó thì ngồi cái tâm của chúng sanh ở tâm đó bây giờ tâm đang nó, ừ, đang nghĩ một cái gì tham sân si ha hoặc là những cái thủ đoạn gian ác những cái nghĩ ra tính nói xấu người này nói xấu người kia thì cái người mà có cái như ý lực tức là tu tập ở trên tứ niệm xứ làm cho sung mãn bốn tứ niệm xứ thì họ sẽ biết được cái tâm niệm của người khác rất là rõ ràng cái này có thể gọi là tha tâm thông hay hoặc là à, hoặc là à, thiên nhị minh nghĩa là nó thông suốt tất cả mọi cái không có còn ngăn che nữa tức là cái minh là cái trí tuệ họ ở trong một cái trạng thái mà, mà thân định trên tâm tâm định trên thân thì họ hoàn toàn họ rõ tất cả những cái tâm niệm của chúng sanh tâm họ tâm người đó họ có sân họ có thù quán họ không thù quán họ không à, giận hờn họ không ghét thì rồi rõ biết tất cả đó là cái lực của như ý túc thưa chư hiền do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ này tôi như thật rõ biết xứ là là xứ phi xứ là phi xứ nghĩa là chỗ cái xứ sở nào nơi đâu à, đất nước nào chỗ nào mà ngay chỗ này thì tôi đều biết rõ được cái xứ sở đó cái chỗ đó còn cái chỗ nào mà không phải xứ cái chỗ nào là phi xứ đó là không phải cái nơi chốn không phải là cái chỗ đó thì tôi cũng rõ biết hết tôi cũng rõ biết ví dụ như bây giờ nói ở ngoài Thái Bình Dương có một cái cù lao à, mà nó không có tên tuổi gì hết nghĩa là từ lâu tới giờ chưa có ai chiếm nó cho nên chưa có ai đặt nó cái tên thì bây giờ tôi muốn tìm cái xứ sở đó cái nơi đó coi nó phải có hay không thì tôi chỉ ở cần ở đây mà tôi chỉ à, dùng cái tâm của tôi hướng đến cái đó thì tôi sẽ biết ở đó có hay là không có cái thứ đó cái cù lao đó đó là cách thức à, của một cái, cái ý lực của chúng ta nó làm chúng ta thông suốt cảm cái không gian vũ trụ mà không còn ngăn ngại đối với chúng ta nữa thưa chương hiền do tu tập làm cho chúng mãn bốn niệm xứ này tôi như thật rõ biết quả vị à, thuộc của nghiệp báo quá khứ vị lai hiện tại tùy thuộc vào à, tùy thuộc sở do và tùy thuộc vào thân nghĩa là ừ, năng sở đó nghĩa là mọi người à, vì cái nhân quả nào như thế nào cái đây là đức phật muốn nói cái chỗ này nè khi mà tôi tu tập ừ, làm cho sinh mạng muốn niệm xứ này ấy, thì cái người đó xảy ra tai nạn gì tai nạn gì tôi biết hết nghĩa là nghiệp báo của họ bây giờ nó chưa có xảy ra nhưng mà tôi nhìn qua cái người đó là tôi sẽ biết họ sẽ một lát nữa hay là ngày mai hay ngày mốt họ sẽ xảy ra cái tai nạn đó mà tôi sẽ giúp hết được như vậy đó là cái ý nói kết quả của cái sự tu tập tứ niệm xứ là nó di diệu như vậy đó à, đạo lộ do tu tập do làm cho sung mãn vốn niệm xứ này tôi như thật rõ biết con đường đưa đến cảnh giới đưa đưa đến các cảnh giới nghĩa là con đường nào mà đưa đến các cảnh giới ví dụ như cái pháp môn này tu đưa đến đâu đưa đến chỗ nào như bây giờ nó thiền tâm độ nó sẽ đưa người ta đến đâu à, có, đó là một con đường đưa cho người ta đến đâu bây giờ nói về tịnh độ niệm phật thì nó sẽ đưa cái người đó đến chỗ nào bây giờ nói giới định tuệ sẽ đưa cái người đó đến chỗ nào thì nó hơi như rõ biết nếu mà tôi tu trên bốn những thứ này làm cho sinh mãn thì tôi rõ biết tất cả các pháp nó sẽ dẫn dắt người ta đến cảnh giới nào và hành động người đó làm một cái điều thiện thì tôi biết ngay là người đó sẽ à, dẫn dắt họ sẽ ừ, xông vào cảnh giới đó cảnh giới thiên đó như thế nào tôi đều biết hết thế giới do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ này tôi như thật rõ biết thế giới với một cảnh giới nhiều chủng loại sai biệt nghĩa là trong một cái, thế giới này tôi đều nếu mà tu tạo tu tập tứ niệm xứ nó nó nó nó sung mãn nó làm cho đầy đủ rồi nghĩa là từ cái đầu của tứ niệm xứ cho đến những cái pháp cuối cùng của tứ niệm xứ thì tôi sẽ thấy uh, rõ tất cả ở trong cái, cái thế giới này cái thế giới của quả đất này nhiều cái chủng loại tức là nhiều cái loại chúng sanh tức là nhiều cái cái loài cầm thú à, tất cả mọi loài vật loài vật nào tôi cũng biết hết không có loài vật nào mà tôi không thấy biết và không những ở trong cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái hành tinh này mà nó còn nhiều thế giới mà nó còn nhiều cái hành tinh khác tôi đều rõ biết hết tất cả ý của Phật nói là mình tu tập cái tứ niệm xứ nó sẽ có cái năng lực nó làm cho mình thấu suốt như vậy thắng giải ừ, sai biệt do tu tập do làm cho sinh mãn bốn niệm xứ này tôi như thật rõ biết chỉ hướng hai biệt của các loài hữu tình nghĩa là cái loài đó nó sẽ sinh ra nó cái tâm nó như thế nào cái hướng nó thế nào nó hoạt động như thế nào nó làm như thế nào trong cuộc sống nó hàng ngày như thế nào tôi thì họ rõ biết được cái hướng của nó cái nghiệp của nó nó sẽ phải sống như vậy ví dụ như cái nghiệp của một con bò thì nó phải ăn cỏ mà sống cái nghiệp của con cọp nó phải ăn thịt của loài chúng sanh mà sống thì do đó cái hứa cái hướng của nó nó tạo thành cái nghiệp đó cho nên vì vậy mà nó phải sống ở trong cái nghiệp đó thì khi mà tôi tu tập tứ niệm xứ thì tôi đều nhìn chúng sanh mỗi một cái loài vật tôi đều rõ ràng biết cái hướng của nó nó sẽ đi về đâu và nó đi về chỗ nào và tiếp tục tái sanh như thế nào qua cái hướng đó căn do tu tập do làm cái sinh mãn bốn niệm xứ này tôi như thật rõ biết các căn thượng hạ của các loài hữu tình và các loại người các loại người á nghĩa là từ cái loại chúng sanh như con trùng con kiến này kia tôi biết được cái căn của nó cái căn hạ căn thượng của nó như thế nào đều là biết rõ hết à, cho đến là người người đó có căn hạ căn thượng gì tôi cũng biết hết rõ hết do mình tu tập tứ niệm xứ thì thấy cái người đó biết họ là như thế nào ừ, rất là rõ thiền do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ này tôi như thật rõ biết sự tạp nhiễm sự thanh tịnh sự xuất khởi của các thiền chứng à, về thiền và giải thoát về định nghĩa là khi mà tu tập tới những thứ rồi thì mình sẽ mình sẽ biết rất rõ về sự tạp nhiễm và sự thanh tịnh nghĩa là đối với tâm mình à, thì mình cũng rõ mà dưới tâm mọi chúng sanh mình cũng vẫn rõ biết cái tạp nhiễm của họ và họ có sự thanh tịnh hay không Ví dụ như bây giờ các con đang tu với thầy Thì trong khi đó mà thầy tu tập cái niệm xứ Thầy đã làm cho nó sung mãn rồi Thì cái sự mà các con tu tập có cái tâm thanh tịnh hay không thanh tịnh thầy đều biết